Hello, xin chào anh chị em và các bạn trong bản tin sáng nay. Nếu chúc chúc anh chị em tất cả các bạn à, có một ngày làm việc hiệu quả. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người ạ. À. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trong buổi livestream sáng nay. Nếu chúng ta đang có mặt thì có để comment số 1 để chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi sáng ngày hôm nay. Với chủ đề là trong trường hợp mà Fed mà tăng lãi suất thì cái điều gì diễn ra à, thực tế trong đầu tư chứng khoán là một trong lĩnh vực mà rất là thú vị đúng không thú vị bởi vì có những cái thông tin nó đến với chúng ta có thể cái thông tin đó là thông tin tiêu cực nhưng nó lại giúp chúng ta phản ánh là xem thực tế thị trường nó có tiêu cực như vậy không hoặc là có những thông tin tích cực như chúng ta cũng biết rằng là thực tế cái thông tin tích cực đó nó có mang lại cho chúng ta những cái niềm tin tích cực hay là niềm tin tiêu cực nên chính vì vậy thì để đầu tư chứng khoán thành công thì điều mà chúng ta quan trọng nhất đó là chúng ta phải hiểu về con số chúng ta phải hiểu về con số chúng ta phải biết rằng cái gì tác động lên cái gì chẳng hạn khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì cái việc đầu tiên trong cái mà chúng ta cần biết chúng ta đang cần kiếm bao nhiêu phần trăm kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận hoặc là chúng ta muốn kiếm được bao nhiêu tiền và các bạn muốn là mỗi một năm chúng ta kiếm được 50 phần trăm lợi nhuận trở lên nếu chúng ta không rõ ràng về con số thì điều gì diễn ra chúng ta chẳng có cái điều gì cả Tuy nhiên để chúng ta kiếm được 50% trở lên thì chúng ta cần hiểu rõ rằng là tùy vào những giai đoạn khác nhau, tùy vào thời điểm khác nhau, tùy vào những lúc khác nhau để chúng ta tham gia thị trường có những cái gì ạ? À? Tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Bây giờ nếu chúng ta quan sát ở thời điểm này thì điều diễn ra? Chúng ta sẽ cần phải quan sát xem là những yếu tố nào có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới và đó chính là livestream của ngày hôm nay. Xin chào bạn Minh, bạn à, Lê Xuân Khương bạn Đặng Mai bạn Thu Trang bạn Trần Tài à, xin cảm ơn bạn Nguyễn Công Tất xin cảm ơn tất cả các bạn xin cảm ơn uh, Dương Tuấn à, bạn uh, Phi này không nhớ không biết tên là gì ạ bạn Lê Văn Lê Văn Thủy Hoàng Tùng Hữu Toàn xin cảm ơn ạ à. xin cảm ơn tất cả chúng ta à, xin cảm ơn bạn Duy Phương ok bạn Nguyễn Văn Hào nếu chúng ta đang có mặt thì có thể chia sẻ video này để à, cho nhiều người khác được biết tại vì mỗi buổi sáng thức dậy khi mà được chia sẻ những cái tin tức về buổi sáng Dũng rất là vui ở đây Dũng đang quan sát về cái thông tin mà Dũng à, nhận được ở thời điểm này đó là thông tin đầu tiên đó, đó là à, các ngân hàng Mỹ mà là làm ăn thế nào khi mà Fed tăng lãi suất đấy là cái câu thông tin đầu tiên ạ thông tin uh, thứ hai là các chuyên gia cảnh báo phép tăng lãi suất thứ ba là đừng chống lại phép đầu tư chứng khoán và rất nhiều thông tin đang diễn ra ở đây Thế tuy nhiên thì ờ, rõ ràng những cái thông tin này nó đến với chúng ta và ai cũng thể đọc đọc được tuy nhiên để đọc được để biết rằng là nó đúng nó sai nó như nào thì ờ, Dũng có một cái gì ạ à, có một cái, cái có có một cái từ khóa để cho các bạn có thể hiểu xem rằng là bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ xem là làm thế nào để biết rằng là nếu mà tăng lãi suất lần này thì có thể nhé có thể là chúng ta gọi là lạm phát của Mỹ tạo đỉnh vậy làm thế nào để biết được cái điều này theo các bạn làm thế nào để biết được là nếu trong trường hợp mà phép mặt lần này mà tăng lãi suất thì làm sao để biết rằng là lạm phát tạo đỉnh nếu các bạn nếu bây giờ chúng ta dùng các công cụ khác chúng ta làm gì ạ Hay chúng ta dự báo của các chuyên gia có các công cụ nào khác để biết rằng là lạm phát có thể biết là tạo đỉnh hay không ạ hello các bạn biết rằng là khi mà phép tiếp tục tăng lãi suất thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ thấy là cái tỷ giá của đồng USD trên tất cả các đồng khác nó sẽ tiếp tục tăng tức là lúc đó nhà đầu tư có xu hướng là thu gom mua lại đồng tức là rút các đồng ngoại tệ khác để tập trung cho vào USD nếu chúng ta nhìn cái điều này thì điều diễn ra ở Việt Nam chúng ta cũng thấy là tỷ giá trong thời gian vừa qua bắt đầu có dấu hiệu tăng và chính vì vậy thì rõ ràng là những cái phản ứng của Fed tăng suất nó đã gì ạ à? nó đã tạo lên thị trường đó là à, ở đâu đó người ta đang rút tiền ra để tập trung vào gì ạ à? mua USD để vì USD là gì ạ à? tăng lãi suất làm cho gì ạ à? đồng USD mạnh lên đó chính là sự an toàn với thị trường tuy nhiên thì chúng ta cần là làm sao để phân tích xem rằng là liệu cái cái cái cái giá đồng bạc xanh ấy, nó khi nào nó kết thúc thì thường là chúng ta sẽ gì ạ không ai chia sẻ theo các bạn có ai chia sẻ chắc là khi đồng bạc xanh kết thúc khi nào không ạ à? rõ ràng là chúng ta không thể biết được cái điều này nhưng nếu các bạn sử dụng kiến thức của VSA các bạn nghiên cứu sử dụng kiến thức của VSA thì các biết rằng là nếu trong trường hợp này à, Fed tăng lãi suất mà bản thân cái đồng bạc xanh nó không lên mà đã dao động ở trên gì ạ đỉnh thì đó có thể đó là đồng bạc xanh bắt đầu đứng im hoặc là dao dao động để tiếp tục khả năng sẽ phân phối trong thời gian tới nhưng cái điều này Dũng sẽ phân tích vào phần sau để xem các bạn là sau khi Fed tăng lãi suất thì cái đồng bạc xanh nó còn tiếp tục tăng hay không nó tiếp tục xu hướng tăng hay không hay nó tạo đỉnh vậy nếu đồng bạc xanh tạo đỉnh thì các bạn có thể comment điều gì diễn ra hello các bạn có thể hiểu điều này không ạ tức là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có những cái sự liên kết cái gì tạo ra cái gì khi mà khi mà kinh tế vĩ mô nó tác động lên gì ạ à? thị trường khi thị trường thì nó tác động lên ngành ngành nó tác động lên cổ phiếu cổ phiếu thì tác động lên gì ạ à? cái nhu cầu nhu cầu chính là quy luật cung cầu khi mà quy luật cung cầu nó tác động lên lẫn nhau nó sẽ khiến cho cổ phiếu tăng hoặc giảm đó chính là cách để chúng ta chọn cổ phiếu vậy ở đây chúng ta có hai cách một là chúng ta quan sát biểu đồ cổ phiếu để chúng ta gì ạ xác định xem là thực tế những cái biến động của thị trường biến động của quy luật cung cầu biến động của mọi thứ nó có đúng như uh, cái xu hướng của gì ạ cổ phiếu hay không ngược lại chúng ta xem là biến động của gì ạ à? biến động của kinh tế vĩ mô tác động lên biến động của biểu đồ thì nó sẽ tác động như thế nào thì tất cả điều này chúng ta sẽ làm rõ trong thời gian tới bởi vì khi chúng ta hiểu rõ được các con số hiểu rõ được cái gì tạo ra cái gì thì chúng ta đầu tư một cách an toàn hơn thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này à, và các bạn về thử nghiên cứu tại vì hôm nay à, ờ, sau ngày 23 hôm nay 20 thì Dũng không có nhiều thời gian để phân tích cùng chúng ta về tất cả các đặc điểm uh, rõ rõ nhất về đặc biệt là biểu đồ phép nhưng tuy nhiên thì biểu đồ về đọc còn xanh tuy nhiên thì dũng sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết rằng là liệu liệu khi mà phép tiếp tục tăng lãi suất thì đồng bạc xanh đồng bằng xanh ấy, có đạt đỉnh hay không nếu đồng bằng xanh đạt đỉnh thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ hiểu đơn giản đó là lạm phát Mỹ sẽ có thể đạt đỉnh tại thời điểm đó nếu lạm phát Mỹ đạt ở đỉnh thì cổ phiếu sẽ tạo đáy còn trong trường hợp nó vẫn chưa tạo đỉnh thì gì à, giá cổ phiếu có thể tiếp tục giảm trong xu hướng tiếp theo nên chính vì vậy một cái thông tin như vậy nó rất là tuyệt vời bao nhiêu bạn đã hiểu Dũng chia sẻ cái điều này các bạn có thể comment số 1 là nếu muốn biết gì ạ à, muốn biết là lạm phát của Mỹ đã đỉnh thì hãy theo dõi cái biểu đồ của đồng bạc xanh tức là đồng mà sức mạnh của đồng đô la nếu đồng sức mạnh của đồng đô la nó đạt đỉnh thì có thể gì ạ à, có thể lạm phát mỹ sẽ đạt đỉnh nên thực tế là cái đồng bạc xanh ấy, ít người quan tâm nhưng thực tế nó lại lại nó lại cho chúng ta biết là lạm phát mỹ đạt đỉnh hay không đấy đơn giản lắm ạ nhưng ngồi trên trên thị trường thì chúng ta biết rằng là không ai nói chúng ta điều này mà không không ai phân tích cho chúng ta điều này nên nếu các bạn đầu tư mà chúng ta có một công cụ như này thì nó là tuyệt vời đúng không ạ và anh chị em thấy tuyệt vời comment số 2 đúng không ạ comment số 2 bởi vì chúng ta chỉ cần biết cái điều này thôi thì chúng ta biết là khả năng đạt đỉnh khi khả năng đạt đỉnh thì không phải chúng ta mua ngay và chúng ta xem là nó phản ứng trên thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó phản ứng trên các thông tin khác để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái cách mà thị trường vận động nên khi mà đầu tư không phải là chúng ta cứ lao vào chúng ta đầu tư thì chúng ta gọi là nếu chúng ta không có kiến thức mà chúng ta cứ hành động thì chúng ta gọi là đâm đầu vào tường nhưng thực tế là không có cái sức mà đi mua cổ phiếu thì chúng ta gọi là đâm đầu vào tường bởi vì rõ ràng là kiểu gì cũng thua lỗ đấy, tiền đấy để cho gì ạ cho uh, thậm chí là giúp đỡ ai đó chứ còn nếu đầu tư mà kỳ vọng thế của đấy hoặc là có rất nhiều có người có kiến thức rất là tốt nhưng họ vẫn cứ đầu tư theo gì ạ theo đám đông họ không áp dụng kiến thức của họ để đầu tư thì đấy cũng là một trạng trường hợp mà chúng ta cũng rất là nguy hiểm đó là chúng ta gì ạ đưa ra những quyết định mà có thể ảnh hưởng đến gì ạ ờ, đầu tư của chúng ta tuy nhiên thì chúng ta đã quay trở lại đây vậy bây giờ chúng ta nói về thị trường Việt Nam theo các bạn là bao nhiêu anh chị em thấy là thị trường nó đang test lại cái đáy và khi nó đang test lại cái đáy thì nó có hai kịch bản xảy ra hello nếu bạn biết là thị trường đang test lại cái đáy và đáy thì khối lượng thấp nó sẽ có hai kịch bản xảy ra nếu kịch bản xảy ra trong một hai hoặc là trong tuần này nó diễn ra nếu kịch bản xảy ra các bạn nhớ này nó giảm mạnh sau nó kéo lên thì chúng ta điều gì diễn ra hello các bạn trong cơ bản đầu tiên là thị trường giảm đúng không thị trường giảm mà cổ phiếu nó kéo lên đây chúng ta sẽ này nếu thị trường giảm mạnh vào tất cả cái đáy này sau cuối phiên kéo lên giảm mạnh này giảm mạnh gãy cái đỉnh này cuối phiên kéo lên thì làm sao ạ giảm mạnh nhá cuối phiên kéo lên thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra điều gì diễn ra thì đây chúng ta có thể có thể tạo ra một cái sóng ngắn ở trong đợt này chúng ta sẽ không mua ở đây ngay và chúng ta sẽ gì ạ thường thì chúng ta sẽ không mua ở đây ngay chúng ta sẽ gì ạ nếu nó giảm mạnh nó kéo lên thì chúng ta đợi quá trình test cùng thế nào là test cùng đợi quá trình kiểm tra một lần nữa kiểu gì nó kiểm tra trước khi chúng ta mua vào nhịp này thì các bạn thấy rằng là cái khả năng xác suất thành công chúng ta rất là cao đấy là cái cách thức mà trong suốt thời gian khi mà thị trường nó đang lao dốc như này DVD sẽ không mua bất cứ cổ phiếu nào cả nhưng khi mà thị trường nó giảm mạnh trong cái phiên một hai phiên tới mà nó hồi lên thì chúng ta sẽ quay trở lại mua sao còn trong trường hợp nó giảm mà nó không hồi thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm nữa và thậm chí nó đi rất là sâu nên nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này thì thực sự nó là gì ạ con dao hai lưỡi nó được thì các bạn được một ít nhưng trong trường hợp nó mất thì các bạn mất nhiều trăm phần trăm nhiều chục phần trăm xin lỗi ạ trường hợp thứ hai là trong trường hợp thị trường sau khi mà nó tạo ra test lần đáy tiếp theo ở đây mà nó hồi nó kéo lên cái kịch bản như này và kéo lên mạnh thì cái kịch bản này có khả năng xảy ra nhưng xác suất là thấp và khi kịch bản này hồi kéo lên mạnh xảy ra thì lúc này chúng ta cũng phải đợi quá trình test thì chúng ta mới mua sau nên ở đây chúng ta là chúng ta cần phải đợi quá trình test để chúng ta mua sau hoặc là một số chúng ta có thể mua cổ phiếu mạnh ở trong rồi này nhưng tuy nhiên thì cái xác suất này nó rất là thấp nên Dũng chưa đưa ra ở đây xác suất này nó chỉ chiếm 10% thôi ạ vậy làm sao để chúng ta biết rằng là cái xác suất này thành công cao làm sao để chúng ta biết nó thành công cao thì các bạn hiểu đơn giản một số các kỳ như sau đầu tiên là nếu Mỹ mà tăng lãi suất mà thị trường của chúng ta nó không giảm mà nó tăng thì điều đó là nó tốt thì xấu ạ à? hello nếu phép mà tăng lãi suất mà thị trường của chúng ta nó không giảm mà nó tăng mạnh thì đó chính là nó mạnh và cái khả năng là nó tạo đáy nên chúng ta biết là thông tin xấu mà diễn ra mà nó phản ứng mạnh hơn và tiếp tục tăng hoặc là nó không giảm thì nhiều khả năng nó sẽ tạo đáy bạn nếu bạn hiểu điều này có thể comment số 3 đúng không ạ tức là khi mà thông tin nó ra rất là mạnh rồi thực tế là thông tin này nó được phản ánh rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi nhưng tuy nhiên thì cái việc mà nó phản ánh nó không quan trọng bằng gì ạ à? nếu đưa ra thông tin mà nó phản ứng ngược lại chứng tỏ là mọi cái diễn biến của thị trường các nhà đầu tư tổ chức các gì ạ à, định chế là chính họ đã gì ạ à, đo lường hết cái điều này và đấy chính là cái cách để chúng ta không phải lo lắng về cái thông tin nó tốt hay xấu mà chúng ta chỉ xem được cái thông tin nó phản ứng như thế nào trên thị trường để giúp chúng ta có những quyết định tốt hơn đó là cái cách thức mà Dũng đã đầu tư trong suốt nhiều năm qua chúng ta không phải thông tin là để giúp chúng ta nhận ra rằng thời điểm nào chúng ta mua tốt nhất thông tin để giúp chúng ta nhận ra là thời điểm để cho đứng ngoài thông tin để giúp chúng ta hiểu rõ là những con số vận động của thị trường chứ không phải thông tin để khiến chúng ta sợ lo lắng đó là những lý do khi bạn đầu tư chứng khoán ngoài ra chúng ta cũng hiểu đơn giản là nếu mà thị trường nó đang ở góc độ không xu hướng thậm chí là những xu hướng yếu thì tại sao bạn đang nắm giữ cổ phiếu bởi vì khi bạn nắm giữ cổ phiếu thì cái điều gì diễn ra thứ nhất bạn có thể bị thua lỗ và khi bạn thua lỗ thì cái nhịp lần sau thị trường nó bước vào một chu kỳ tăng bạn không thể kiếm được lợi nhuận bởi vì lúc này bạn đang vẫn còn mải mê để tìm mọi cách gỡ lại cổ phiếu và trong khi đó lúc đó ai đó đã kiếm được rất nhiều tiền rồi nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản như vậy nhà đầu tư thành công là nhà đầu tư cần hiểu rõ con số nhà đầu tư cần phải hiểu rõ rằng là thời điểm nào chúng ta mua vào thời điểm nào để chúng ta tham gia có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thời điểm nào để chúng ta mua những cổ phiếu thành công nhất thời điểm nào để giúp chúng ta để à, có được những cái trải nghiệm tuyệt vời trên trong đầu tư chứng khoán nếu các bạn muốn thì à, muốn hiểu rõ về đầu tư chứng khoán thì à, trong một vài ngày tới đầu tháng 8 Dũng có một chương trình đặc biệt ở Hồ Chí Minh nếu bạn nào đang ở Hồ Chí Minh có thể comment số 10 đúng không ạ hãy chia sẻ cái thông tin đó là gì ạ à? Dũng sẽ có một chương trình đặc biệt hai ngày ở Hồ Chí Minh đây là chương trình hoàn toàn tuyệt vời đặc biệt và nó có 100 suất miễn phí 100 suất miễn phí nếu bạn đăng ký sớm thì chúng ta sẽ có 100 suất miễn phí để dành cho tất cả quý vị các bạn bởi vì chương trình này nó có 500 suất nhưng nó chỉ có 100 suất miễn phí thôi ạ nếu các bạn nào đăng ký để chúng ta có thể tham gia bởi vì phí số nó có có hạn nên các bạn có thể chia sẻ video này cho gì ạ cho nhiều người khác được biết để Dũng mong rằng là sẽ hẹn gặp lại anh chị em ở ngoài kia à, Dũng cam kết rằng là nếu các bạn đi học rất nhiều các chương trình khác ở ngoài kia nhưng một cái chương trình này nó có thể giúp cho các bạn rất nhiều thứ chắc chắn là nó sẽ có thể với một cái giá có thể ba bốn mươi triệu đồng mà các bạn học ở đâu các bạn sẽ không có được 3 đến 40 triệu đồng nếu mà cái, cái mức phí mà các bạn 3 40 triệu đồng mà các bạn học một, một, một, một là một là các bạn có thể học hoàn toàn miễn phí ở 100 vé đầu tiên hai là các bạn có thể tham gia một cái phí à, rất là nhỏ ở cái đường link bên dưới nếu các bạn muốn đầu tư chứng khoán thì các bạn có thể ở à, đây là một cái cơ hội để giúp cho các bạn hiểu rõ rằng là thị trường nó vận động ra sao bạn cần phải hiểu rõ được cái tư duy như thế nào để thành công như đầu tư chứng khoán bạn hiểu rõ là các quy luật thị trường đó là kinh tế vĩ mô nó tác động đến nhóm ngành nó tác động cổ phiếu nó nhóc tác động đến quy luật cung cầu nó như nào làm thế nào để cho nó quản trị cảm xúc và chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta hiểu rõ được tư duy đúng chúng ta có kiến thức đúng chúng ta hành động đúng thì chắc chắn chúng ta trở thành những nhà đầu tư chứng khoán điêu luyện những nhà đầu tư chứng khoán xuất sắc và đặc biệt đặc biệt là những thiên tài đầu tư chứng khoán một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi bản tin sáng của Dũng à, tổng kết cuối cùng như này ạ đó là thị trường đang test đáy cái vùng test đáy nó rất là nguy hiểm nếu mà nó test nó giảm mạnh thì lúc này thị trường có thể giảm rất là sâu có thể đi đến 100 tận thậm chí 200 điểm nữa nên đây là phần lưu ý các bạn nếu thị trường giảm mạnh các bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì ngay lập tức chúng ta cần phải bán ra cần phải thoát ra bởi vì trong cái việc giảm như này khối lượng lớn giá giảm mạnh thì lúc này chúng ta thấy rằng là cái cơ hội chúng ta để giữ cổ phiếu không còn nữa và lúc này là cái cơ hội để chúng ta gì ạ là những cái nhà đầu tư mới những nhà đầu tư mà đang đứng năm ngoài thị trường những nhà đầu tư mà đang theo dõi kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua chúng ta chuẩn bị có cơ hội để lên tàu Dũng sẽ chia sẻ chúng ta tiếp tục trong video tiếp theo tuy nhiên thì để chúng ta hiểu rõ hơn rằng là khi nào chúng ta tham gia thị trường khi nào chúng ta à, có thể đầu tư thị trường thì đó là cơ hội chúng ta à, nếu các bạn nào đang gì ạ đang muốn tham gia thị trường chứng khoán hoặc là chưa hiểu thị trường chứng khoán thì Dũng đang có một cái khóa học đó là bí mật đầu tư đây là cái khóa học bí mật đầu tư có thể là có học online nếu các bạn tham gia cái khóa học online nếu bạn đăng ký khóa học online Dũng tin chắc rằng là khóa học này sẽ giúp cho bạn nền tảng đầu tiên để giúp bạn thành công trên trường chứng khoán một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc bạn có một buổi sáng bình an hạnh phúc cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nhớ là hãy đăng ký vào kênh của Dũng bởi vì lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo nếu không có gì tối nay vào có thể rất là khuya 11 12 giờ chúng sẽ làm video để chia sẻ các bạn kỹ hơn về thị trường Xin cảm ơn các bạn